những câu đố hay nhất. Hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Câu đố vui về tình hình quân sự các nước trên thế giới. Câu 1. Quân sự nước nào mạnh nhất thế giới hiện nay? A. Nhật Bản B. Triều Tiên C. Hàn Quốc D. Mỹ Đáp án D. Nước Mỹ, chỉ số sức mạnh 0,0718. Quy mô lực lượng vũ trang của nước Mỹ khoảng 2 245.500 quân, trong đó có 860.500 quân dự bị. Về kho vũ khí, Mỹ có trong biên chế 1.956 chiến đấu cơ các loại, xe tăng chiến đấu chủ lực 6.100 chiếc, số tàu chiến vào khoảng 490 chiếc. Câu 2. Quân sự nước nào yếu nhất thế giới hiện nay? A. Gambia B. Lào C. Đài Loan D. Campuchia Đáp án A. Gambia Mình tạm gọi đây là quốc gia hổ báo nhất thế giới ha Gambia nằm ở phía tây bắc của châu Phi và được bao quanh bởi Senegal, Tuy nhiên, không phải ai ở châu Phi cũng bắt nạt được đâu nha. Từ 30 năm trước, quốc gia này đã liên tiếp cà khịa, khiêu chiến với nhiều cường quốc trên thế giới như Liên bang Xô Viết, Mỹ và Trung Quốc. Gambia giành được độc lập vào năm 1965 từ tay của thực dân Anh, với lực lượng quân đội hùng mạnh gồm 800 lính lục quân, 80 thủy binh và hai tàu chiến quốc gia này đã tự tin gây chiến với các nước trên thế giới cụ thể như sau. 1. Đầu tiên là vào năm 1985 Gambia đã đe dọa trong 3 ngày sẽ chiếm toàn bộ Liên bang Xô Viết vì không đạt được thỏa thuận đề nghị viện trợ. 2. Năm 1995 Gambia uy hiếp sẽ cho quân sang bằng châu Âu đại lục vì không đàm phán được hiệp định mậu dịch, sau đó tiếp tục đe dọa Anh, Pháp, Đức và Italia vì đã dùng luật nhân quyền trừng phạt Gambia. 3. Năm 2002 Gambia lại tiếp tục đe dọa Mỹ. Nếu Mỹ không gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Gambia thì nước này sẽ đem quân viễn chinh sang bằng Bắc Mỹ đại lục. Sau đó Mỹ đã sợ hãi và đành phải giảm bớt quan hệ với Gambia. 4. Không dừng lại ở đó vào năm 2013, Nước này tuyên bố do lợi ích quốc gia nên đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và đe dọa trong 3 giờ đồng hồ sẽ đánh chiếm Đài Bắc. Tuy là một quốc gia có diện tích bé như mắt mũi thôi, nhưng Gambia tự tin vào quân đội hùng mạnh của mình để tuyên bố uy hiếp, đe dọa các cường quốc trên thế giới. Qua đó ta cũng có thể thấy được độ trẻ trâu của nước này không hề khác gì mấy thanh niên ở Việt Nam. Câu 3. Quân sự của Việt Nam chúng ta hiện nay đang đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng thế giới? A. 14 B. 24 C. 32 D. Không có trên bảng xếp hạng Đáp án B, chỉ số sức mạnh của Việt Nam là tháng 054 204, đứng thứ 24 trong tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ. Câu 4. Vậy bạn có biết ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ mấy không? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Đáp án B. Việt Nam đứng vững vàng ở vị trí số 2, chỉ sau Indonesia. Câu 5. Vũ khí hạt nhân được phát triển mạnh nhất ở nước nào? A. Hàn Quốc B. Triều Tiên C. Trung Quốc D. Nga Đáp án D. Nga Nga có nhiều vũ khí hạt nhân nhất. Nga hiện đang sở hữu 6.732 đầu đạn hạt nhân. Trong số này, khoảng 1.500 đầu đạn đã được triển khai trên các phương tiện sẵn sàng chiến đấu. Phần còn lại nằm trong kho dự trữ. Cả thế giới hiện có hơn 13.700 đầu đạn hạt nhân. Trong đó Nga, Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong danh sách này chiếm 91% kho vũ khí hạt nhân thế giới. Câu 6. Quân đội Việt Nam chúng ta có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không? A. Có B. 0 Đáp án B. Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, được ASEAN thiết lập từ năm 1995. Câu 7. Quốc gia nào sở hữu tên lửa mạnh nhất hiện nay? A. Nga B. Mỹ C. Trung Quốc D. Triều Tiên Đáp án A. R-36M2 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất trên thế giới do Nga phát triển. R-36M2 có tầm bắn lên đến 16.000 km và có khả năng tiêu diệt cùng lúc 60 mục tiêu của đối phương. Câu 8. Tàu ngầm của nước nào lớn nhất? A. Mỹ B. Nga C. Việt Nam D. Trung Quốc Đáp án B. Nga, tàu ngầm Akula. Các kích thước của tàu ngầm, lượng choán nước 48000 tấn, chiều dài của nhà ở 172,8m, chiều rộng 23,3m. Tàu ngầm được trang bị 20 tên lửa đạn đạo, 3 tầng nhiên liệu R39 Option. Trên tàu ngầm có điều kiện sinh hoạt rất tốt cho phi hành đoàn, có một hồ bơi nhỏ, phòng tắm nắng, phòng tắm hơi, phòng tập thể dục và thậm chí cả một vườn bách thú. Các kích thước cho phép các tàu ngầm phá vỡ các độ dài của băng hơn 2 mét. Câu 9. Tàu sân bay của quốc gia nào lớn nhất hiện nay? A. Triều Tiên B. Mỹ C. Trung Quốc D. Nga Đáp án B. Siêu tạo sân bay lớp Gerald Ford của Mỹ có lượng giãn nước đầy tải 100.000 tấn khiến trở thành tàu sân bay lớn nhất thế giới. Đường băng của nó rộng tới 78 mét, được trang bị hệ thống máy phóng điện tự và cáp hãm tối tân. Tàu có thể mang tới hơn 75 máy bay các loại cùng thủy thủ đoàn 4.539 người. Siêu tàu sân bay mới của Mỹ trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A1B có công suất gấp 2,5 lần so với lò phản ứng trên tàu thuộc lớp Nimitz và nó được trang bị các vũ khí phòng thủ như tên lửa phòng không tầm trung RIM-162ESM tầm ngắn RIM-116RAM Block 2 và hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần pha lan cỡ nòng 20mm. Câu 10. Máy bay chiến đấu của nước nào là mạnh nhất? A. Mỹ B. Nga C. Đức D. Việt Nam Đáp án A. Vị trí thứ nhất thuộc về tiêm kích F22 Raptor của Mỹ. Ngoài vẻ ngoài mạnh mẽ, một trong những lợi thế của F22 Raptor là khả năng tàng hình, tốc độ di chuyển, khả năng cơ động, khả năng xử lý tình huống và hệ thống vũ khí tầm xa uy lực. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.